Giờ này, đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư, Bạc Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện, tác lễ chuyển trao giới Pháp cho hàng Phật tử chúng con, tu tập một ngày một đêm được thừa hưởng ân đức từ Tam Bảo. Đề nghị toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung đón Đại Đức Giới Sư Quang Lâm. Nam Mô Bổn Sư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 Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhật thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm Viễn lý chư vòng nghiệp viên thành vô thường đạo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 Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm Tân Sửu. Đệ tử chúng con được sự cho phép trên Sư Phụ cùng sự cắt cử của Chư Tăng, cùng như thể theo lời thỉnh cầu giới Pháp của hàng Phật tử tại gia. Nay chúng con xin được tác lễ truyền bác quang trai giới cho các Phật tử thiền nam tín nữ hiện diện tại đạo trang, cũng như toàn thể quý Phật tử đang theo dõi chương trình qua các trang truyền thông của chùa từ nơi lòng thần kính tam bảo và tâm mong cầu giới pháp của chúng con, xin được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, sự ủng hộ của hết Thầy chư vị chư thiên thiền thần hộ Pháp, khiến cho các Phật tử thiện nam tín nữ tham gia khóa lễ truyền bác quan trai giới ngày hôm nay, được thọ nhận giới Pháp đầy đủ công đức đời đời kiếp kiếp nhân đây mà thành tựu đạo Bồ Đề.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 đại từ đại bi thương chúng sinh ơi đại hỷ đại xã cứu hàm thức ơi tướng à, đẹp mà sáng à, ngời dùng à, sáng nghiêm ơi chúng con trí tâm thành đánh lễ trí tâm nhà lễ ơi tất cả chữ Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới chỉ tâm đảnh lễ ơi tất cả sinh pháp ba đời tốt tột hư không khắp pháp giới tâm ma đành lễ ơi à, tất à, cả tăng à, bậc hiền thánh ba đời tốt là hư không khắp pháp giới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 Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giới Sư an tọa nơi giới tòa. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình đang theo dõi qua mạng trực tuyến đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm, hướng về Đại Đức Giới Sư để dâng lời cầu thỉnh giới.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 Nhưng chúng con cũng thật hạnh phúc vì được sự cho phép của Sư Phụ tổ chức khóa tu bắt quan trai giới qua mạng trực tuyến để hàng Phật tử được hướng tâm, tu tập, lấy sự tinh tấn của mình báo đền ân chư Phật. Giờ đây, chúng con một lòng tha thiết hướng về Tam Bảo, hướng về Đại Đức Giới Sư, cầu thỉnh Đại Đức Giới Sư chuyển trao giới Pháp cho chúng con, được tu tập một ngày một đêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư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 Đức Phật thành Đạo. À, nhưng như vừa rồi à, trong lời bạch thỉnh của các Phật tử là cũng vì do dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp à, nên à, các Phật tử không có về chùa để tu tập. À, tuy nhiên thì chúng ta vẫn thật là hạnh phúc vì được à, Sư Phụ cho phép à, và Sư Tăng à, tổ chức chương trình cho chúng ta tu tập à, trực tuyến. Và trong ngày hôm nay thì sẽ có những chương trình rất là đặc biệt để mừng ngày Đức Phật Thành Đạo. À, sư Bảo Trực hôm nay thì được sự cho phép trên sư phụ sự cắt cử của chư tăng để lên uh, truyền uh, bác con trai giới cho quý Phật tử chúng ta tu tập một ngày một đêm thanh tịnh thì cũng uh, uh, rất là hoan hỷ và xin chúc toàn thể à, đại chúng chúng ta sẽ có một ngày tu tập thật là nhiều lợi ích, tăng trưởng được tâm tri ân,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 à, giảng giải, à, chúng ta cũng biết được rằng Đức Phật là một bậc siêu việt, là một nhân vật có thật à, và những à, thánh tích nơi mà Đức Phật đã đi qua vẫn còn lưu dấu và ngày hôm nay ở tại đất nước Ấn Độ những thánh tích này rất là nổi tiếng và rất là thiêng liêng mà hàng Phật tử chúng ta, à, các Phật tử thiền nam tín tử ai cũng ờ, khao khát, mong muốn được một về nơi đó để chiêm bái được đảnh lễ vì chiêm bái đảnh lễ thánh tích nơi ờ, Đức Phật đã ờ, để lại là chúng ta được phúc báo rất là là lớn. Thì à, chúng ta cũng được à, học à, lịch sử Phật giáo thì chúng ta biết rằng là à, Đức Phật xuất thân là một vị thái tử tên là Tất Đạt Đa và khi lớn lên thì Thái tử với trí xuất trần muốn tìm con đường hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh, nên Ngài đã từ bỏ hoàng thành và tầm sư học đạo. năm năm tầm sư học đạo, sáu năm khổ hạnh rừng già và 49 ngày đêm thiền tọa dưới cội cây Bồ Đề. Đấy, đã chiến thắng được nội ma và ngoại ma. Và vào đêm thứ 49, à, khi mà tâm Ngài đạt đến trạng thái thuần tịnh. Canh một, Ngài đã chứng đắc được túc mạng minh, thấy rõ được các kiếp luân hồi. Canh hai, Ngài chứng đắc được thiên nhãn minh, à, thấy suốt được các cảnh giới không ngăn ngại. Và canh ba đã chứng đắc được lậu tận minh, đã thấy biết rõ chân lý diệt khổ và đạt được à, Niết Bàn à, và đã cắt đứt được sợi dây sinh tử và phá vỡ ngôi nhà của vô minh và tham ái. Cũng từ đó mà bậc toàn giác đã mang chân lý tối thượng và ánh sáng giác ngộ đến cho nhân loại và mang lại hạnh phúc cho chư thiên, cho loài người và muôn loại chúng sinh. Và kính thưa toàn thể đại chúng, à, Đức Phật, à, Thần Đạo là một nhân duyên hết sức là, một sự kiện hết sức là thủ thắng và đặc biệt hy hiểu. Đấy là kết quả tu tập hành ba la mật của à, Đức Phật trong ba A Tăng kỳ kiếp. Đây là một sự kiện trọng đại nên toàn thể đại chúng chúng ta sẽ cùng tùy hỷ và tán thán sự kiện này nha. Kính thưa toàn thể đại chúng, là Đức Phật sau khi thành đạo thì à, Ngài à, độ cho năm anh em Kiều Trần Như à, trước tiên tại vườn Lộc Uyển và từ đó à, tăng đoàn xuất hiện và Tam Bảo mới có mặt trên thế gian này và giáo pháp từ đây mà chuyển đi khắp muôn nơi vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và cho loài người và cho muôn loài chúng sinh. Và suốt 49 năm Ngài à, hoàng truyền giáo Pháp cứu độ chúng sinh Ngài đã đi qua nhiều nơi từ thành thị cho đến nông thôn, làng mạc, núi rừng, thôn quê hay khắp xứ Ấn Độ, nơi đâu cũng có dấu chân Ngài. Và những nơi Ngài đi qua thì chúng sinh được an vui, được lợi ích, được tắm mình trong nguồn giáo pháp bất tử mà Ngài đã thuyết giảng. Trong giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng thì có những giáo pháp là dành cho người xuất gia và có những giáo pháp là dành cho người tại gia. Đấy, thì đối với các Phật tử tại gia còn nhiều gia duyên ràng buộc nên là Đức Phật đã thuyết cho à, những bài pháp về tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện, à, vân vân để cho à, cư sĩ tại gia chúng ta cũng thực tập được hạnh phúc trong cuộc sống tại gia và gieo nhân giải thoát cho mai sau. Thì các Phật tử chúng ta à, cũng được à, tu tập à, bác quan trai giới à, trong nhiều năm qua nhờ nhờ ân đức à, trên sư phụ khi sư phụ về đây thì sư phụ đã tổ chức các khóa tu bác quan trai để cho các Phật tử chúng ta được duyên tu tập. Đấy chúng ta cũng nhờ ân đức của sư phụ thì khóa tu bác quan trai đã giúp cho nhiều gia đình tu tập chuyển được nghiệp, đấy, có được hạnh phúc trong cuộc sống. À, thì qua các à, khóa tu bác quan trai giới trước đây thì các Phật tử chúng ta cũng đã biết được rằng bác quan trai giới là một đặc ân mà Đức Phật dành cho hàng Phật tử tại gia. Mặc dù tu tập một ngày thôi, nhưng nếu chúng ta à, tinh nghiêm, tinh tấn, hành trì thì phúc báo vô lượng. Đấy, giống như trong à, các kinh Đức Phật đã tán thán à, cái sự à, giữ gìn và thọ nhận à, bác quan thế giới của các cư sĩ tại gia. Ví dụ như tấm gương của Mạc Lợi Phu Nhân, à, bà tinh nghiêm thực hành Pháp bác quan thế giới được Đức Phật tán thán là công đức bác quan thế giới thành tựu tám chi phần à, của mặt lợi phu nhân thì sao ạ? Là nếu như dù có đem trân bảo của 16 quốc gia à, giàu có đem đi bố thí cũng không bằng muôn một như gì? Như hạt đậu mà ví với núi Tu Di. Thế chúng ta mới thấy rằng thì à, bác quan thế giới thì là một đặc ân dành cho à, hàng Phật tử tại gia nha. Và chúng ta đang thừa hưởng đặc ân này nhờ vào sự giáo dưỡng của Sư Phụ và à, nhờ Sư Phụ tổ chức Bác Quan Trai Giới cho chúng ta tu tập. À, hôm nay là ngày mừng Đức Phật Thành Đạo, thì Sư Phụ cũng dạy cho chúng ta là gì? À, chúng ta lấy sự tu tập để mà tri ân. Vì thế hôm nay, với tinh thần tri ân này, à, mong rằng là toàn thể quý Phật tử chúng ta sẽ thọ nhận Bác Quan Trai Giới và tu hành tinh nghiêm để chúng ta được lợi ích lớn cho mình và đem công đức này để chúng ta tri ân lên à, Đức Phật và chúng ta tri ân Sư Phụ nha. Thì giờ này toàn thể đại chúng chúng ta sẽ cùng nhất tâm lắng nghe bài tán thán công đức của giới. Thưa các quý Phật tử, các thiện nam tín nữ, quý vị hãy nhất tâm lắng nghe cho kỹ. Phật dạy, biến khổ không bờ, nếu không có thuyền từ bát nhã, thì không thể vượt lên trên bờ giải thoát được. Người muốn chứng được quả vô thượng Bồ Đề cần phải lĩnh thọ giới pháp. Tất cả môn công đức lành đều lấy giới luật làm nền tảng. Tất cả chư Phật đều nhân giới đây mà thành bậc chính giác. Dù pháp môn nào cũng đều phải tu trì giới pháp. Người tại gia, xuất gia cũng đều lãnh thọ giới nhưng mà chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời gìn giữ được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến cho các Phật tử gìn giữ trong một ngày một đêm. Do công đức này mà chúng ta đi qua ba cõi, thẳng đến đạo Bồ Đề. Cũng ví như cũng ví như viên ngọc mani, thể của nó tuy nhỏ mà quý báu hơn tất cả các loại ngọc có thể làm cho tất cả chúng sinh đầy đủ các đồ vui thích. Giới luật này cũng lại như thế. Hôm nay chúng ta tu nhân tốt này, tu bác quan trai giới này, có một ngày một đêm mà phúc mà phúc báu không ngần, cho nên được công đức vượt trội hơn cả cõi người, cõi trời. Có những lợi ích như thế thì các Phật tử phải nhất tâm, tôn trọng và lãnh thọ. Kính thưa toàn thể đại chúng, trên đây là bài tán tháng à, bác quan trai giới, lợi ích rất là to lớn như thế. Thì chúng ta nhớ rằng là bác quan trai giới có 8 chi phần. Đấy, thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không dâm dục, thứ tư là không nói dối, thứ năm là không say xưa, nghiện ngập, thứ sáu là gì? Không có trang điểm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Và Giới thứ bảy là không có ngồi nằm tòa giường cao, không căm múa, hát sướng và cúi đi xem nghe. Và giới thứ tám của chúng ta là là không ăn phi thời. Thì ngày hôm nay là ngày chúng ta à, hướng về tri ân và mừng ngày Đức Phật Thần Đạo. Thì đối với à, việc ca múa hát sướng thì chưa tăng khai ra thì các Phật tử chúng ta hôm nay chúng ta sẽ cùng mừng Đức Phật Thần Đạo chúng ta à, trong chương trình à, các chương trình văn nghệ thì chúng ta sẽ nghe những à, bài hát rồi chúng ta cùng hát ca tán thán à, sự thành đạo của Đức Phật mang lợi ích cho chúng sinh thì ở đây thì chúng ta được khai ra và chúng ta được lợi ích từ sự dùng lời ca tiếng hát để tán thán sự thành đạo của Đức Phật nha. Thì giờ này xin mời tất cả quý Phật tử chúng ta cùng các thiền nam tín nữ đồng khởi thân quỳ gối chắp tay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 Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát Chư Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Chư Hiền Thánh Tăng Cuối xin Tam Bảo rủ lòng từ bi cúi xin tam bảo dù lòng từ bi lai lâm chứng giám lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo nay xin được thọ bát quan trai giới nay xin được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con chúng ta xá một xá thôi ạ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 chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư hiền thánh tăng, cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, lai lâm chứng giám, lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ Tam Bảo, con nhờ sức từ Tam Bảo, nay xin được thọ bát quan trai giới, nay xin được thọ bát quan trai giới, xin thương xót cho chúng con, xin thương xót cho chúng con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 chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, lai lâm chứng giám, lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ Tam Bảo, con nhờ sức từ Tam Bảo, nay xin được thọ bát quan trai giới, nay xin được thọ bát quan trai giới. Xin thương xót cho chúng con. Xin thương xót cho chúng con. quý thiện nam thiện nữ, người phát nguyện thọ trì bát quan trai giới, trước phải chân thần sám hối cho thân tâm được thanh tịnh, cũng như muốn chứa đựng vị cam lồ, trước phải xúc rửa bình cho thật sạch, trước cần phải sám hối, trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh, rồi lãnh thọ giới pháp mà tu hành. Sám có nghĩa là ăn năn, là tự thú tội ra. Đấy, và Hối là chúng ta hối hận và chúng ta chừa bỏ, không phạm những lỗi lầm đó nữa. nhé Giờ đây thì các Phật tử chúng ta sẽ cùng à, theo sự hướng dẫn của Chư Tăng để mà sám hối nhé. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp phương đệ tử chúng con pháp danh là đệ tử chúng con pháp danh là xin trí thần sám hối xin trí thành sám hối kể từ vô thủy kiếp trước kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay do vô minh che lấp chân tính do vô minh che lấp chân tính khiến chúng con điên đảo lầm mê khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc chúng con bất tin kính tam bảo hoặc chúng con mất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tượng thiêu đốt kinh tượng chửi bới tăng ni chửi bới tăng ni não hại các bậc hiền thánh não hại các bậc hiền thánh hoặc ở tại gia hoặc ở tại gia chúng con bất hiếu kính với cha mẹ chúng con bất hiếu kính với cha mẹ bất thủy chung với vợ chồng Bất thủy chung với vợ chồng Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Sát hại vô lượng chúng sinh Sát hại vô lượng chúng sinh Không có từ tâm thương xót Không có từ tâm thương xót Từ nơi ba nghiệp thân miệng ý Từ nơi ba nghiệp thân miệng ý Chúng con gây ra các ác nghiệp Chúng con gây ra các ác nghiệp thân con sát sinh trộm cắp tà dâm thân con sát sinh trộm cắp tà dâm miệng con nói dối nói lời độc ác miệng con nói dối nói lời độc ác nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt ý con tham sân si lừng lẫy ý con tham sân si lừng lẫy tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế tất cả vô lượng vô lương tội lỗi ác nghiệp như thế. Ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo, ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo, hiện tiền chư tăng, hiện tiền chư tăng, chúng con tha thiết chí thành, chúng con tha thiết chí thành, cầu xin sám hối, cầu xin sám hối, nguyện dứt tất cả các việc xấu ác Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác. Nguyện làm tất cả các hạnh lành. Nguyện làm tất cả các hạnh lành. Cúi xin Tam Bảo giám thành. Cúi xin Tam Bảo giám thành. Từ bi gia hộ. Từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con. Khiến cho chúng con. Tội diệt phúc sinh. Tội diệt phúc sinh. Căn lành thêm lớn. Căn lành thêm lớn. Kết duyên Bồ đề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 Các thiền nam thiền nữ, các vị đã sám hối rồi, nay chư Tăng truyền bát quan trai giới cho các vị. Vậy từ bây giờ cho đến sáng ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới cho thanh tịnh, tức là gieo cái nhân hạnh xuất gia mong cầu được giải thoát. Các vị biết giới có lợi ích không lường, nên phải phát khởi thiền tâm, chân thành thọ nhận, Chư Tăng sẽ trao giới tướng cho các Phật tử thiện nam tín nữ để cho quý vị được lãnh thọ. Quý vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh. Nếu có thể giữ được thì nên đáp rằng Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Giới thứ nhất Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh trên từ chư tăng phù mẫu, dưới cho đến các loài bò bay mấy cửa vi tế con trùng, chẳng được có tâm cố ý sát hại chúng. Các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Quý vị đánh lễ, tam bảo một lễ. Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm tội trộm cắp. Các Phật tử một ngày, một đêm không gian tham trộm cắp, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À lần thay tốt lắm. Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không dâm dục, các Phật tử một ngày một đêm không dâm dục, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật, chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thầy tốt lắm. Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không dùng các chất gây say, gây nghiền, không để một giọt thấm vào môi. Vậy các Phật tử một ngày, một đêm không uống rượu, không dùng các chất gây say, gây nghiền ngập, các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật, chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Giới thứ sáu Như chư Phật suốt đời không đeo chuối ăn lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Các Phật tử một ngày một đêm không đeo chuối ăn lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật, chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay tốt lắm. Giới thứ bảy Như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt sang trọng, các Phật tử một không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, các Phật tử một ngày một đêm không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt sang trọng, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Giới thứ 8 Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời Các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ à. Lần thay tốt lắm Các Phật tử, vừa rồi chư Tăng đã truyền trao bát quan trai giới cho các Phật tử xong rồi. Bây giờ các Phật tử lấy công đức thọ trì giới mà phát nguyện hồi hướng về quả vị vô thượng Bồ Đề. Chư Tăng nói trước, các Phật tử nói theo sau. Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này Mà khỏi đọa vào ác thú mà khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa bát nạn miên địa nguyện đem công đức này nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thượng bồ đề đều thành đạo vô thượng bồ đề cuối xin chư phật nhiếp trì cho nguyện này của chúng con Cúi xin chư Phật nhiếp trì cho nguyện này của chúng con Sớm được thần tựu Sớm được thành tựu Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Kính thưa quý Phật tử, à, vừa rồi Chư Tăng đã à, truyền bát quan trái giới cho các Phật tử. Thì các Phật tử chúng ta à, nhớ rằng là giới bát quan trai này á, là Phật tử cũng thọ nhận được, thiện nam tín nữ cũng phát nguyện à, thọ trì được. Và giới này thì sau 24 tiếng đồng hồ thì có tính chất là là từ xã. Đấy, khi nào mà à, minh tướng xuất hiện bằng tay chúng ta đưa ra ánh sáng tự nhiên mà chúng ta thấy rõ chỉ lòng bàn tay thì thì chúng ta hết một ngày một đêm tu bác quan trai giới này thì kính thưa Phật tử ngày hôm nay là ngày tu bác quan trai giới cuối cùng của năm Tân Sửu như vậy là quý Phật tử chúng ta đã có một năm tu tập bác quan trai giới thì à, có các Phật tử rất là tinh tấn tu tập à, đầy đủ tròn vẹn thì các thầy cũng rất là tùy hỷ và tán thán với công đức tu tập bát quan thế giới một năm qua của toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ. Và ngày hôm nay cũng kính chúc cho quý Phật tử chúng ta à, tinh tấn tu tập để chúng ta có được những lợi ích, những phúc báo à, thật sự. Và chúng ta có công đức này để dâng lên tri ân à, Đức Phật mừng ngày Đức Phật Thành Đạo và tri ân Sư Phụ đã tổ chức giảng giải cho chúng ta được tu tập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 đức có bao nhiêu con xin lấy đo hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh nhà thầy đều thể nhập vô sinh nhân Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ đời đời thương anh Bồ Tát Đạo nguyện đêm công đức tu hành này tràn dài mười phương khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giang từ a quy a y a phật người à nguyện à cho chúng à, sinh người à hiểu thấu à, đạo lớn người à phá tâm à, vô thượng từ cho chúng sinh người à, thâm nhập mà kính tà người à, trí à, tuệ như biển từ à, quý y tăng ơi a à, nguyện à, cho chúng a sinh ơi a quản lý a đại chúng ơi a hết na thầy a không ngại